Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh tại Luxury House Channel. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi phân tích bình luận cũng giống như mọi ngày. Và ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta nó sẽ liên quan tới Đài Bắc cũng như là Bắc Kinh. Thì uh, theo một bài báo được cái nguồn từ trên internet và cái nguồn thông tin từ đại kỷ nguyên.vn cho biết rằng cái, ờ, cái vấn đề mà dạy học tiếng Trung từ Đài Bắc bây giờ Hoa Kỳ sẽ quyết định chuyển cái việc mà dạy tiếng Trung từ cái từ cái việc mà Bắc Kinh từ ở chỗ Bắc Kinh sẽ chuyển sang Đài Bắc từ đó um, người ta sẽ cố tình để nhân rộng cái văn hóa của Đài Loan ra rộng khắp thế giới và để biết thêm cái chi tiết về cái phần phân tích bình luận của chúng tôi ngày hôm nay xin mời toàn thể quý vị sẽ theo chúng tôi à, tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị trong cái buổi phân tích bình luận về cái vấn đề mà ngôn ngữ tiếng Trung sẽ được giảng dạy tại Đài Bắc và nhân rộng các văn hóa của Đài Bắc ra rộng khắp thế giới như thế nào. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đi vào phần phân tích và bình luận. Chuyển cái khóa học tiếng Trung từ Bắc Kinh sang Đài Bắc, văn hóa Đài Loan sẽ được truyền rộng ra khắp thế giới. Thì Đại học Harvard của Hoa Kỳ quyết định chuyển cái khóa học tiếng Trung từ Bắc Kinh sang Đài Loan. Các nhà phân tích nhìn nhận rằng với một nơi có cái lợi thế về tự do học thuật như là Đài Loan những cái câu chuyện về Đài Loan sẽ có cái cơ hội truyền bá ra thế giới thông qua các sinh viên ở nước ngoài thì ờ, một người là giám đốc chương trình tiếng Trung tại Đại học Harvard cho biết từ năm 2022 các khóa học tiếng Trung chuyên sâu được giảng dạy trong mùa hè tại Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa của Bắc Kinh sẽ được đổi thành hợp tác uh, với cái đại học của Đài Loan đồng thời tên của khóa học cũng sẽ được đổi từ Học viện Harvard uh, Bắc Kinh trở thành Học viện Harvard của Đài Bắc. Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cố tình đã gây khó dễ và cấm tổ chức lễ quốc khánh Hoa Kỳ. Thì theo một nhà báo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bà Jennifer Blue, giám đốc chương trình đào tạo Hoa ngữ của Đại học Harvard, với nói với cái tạp chí của Harvard Crimson của Đại học Harvard rằng lý do là học viện này phải chuyển đổi từ cái Bắc Kinh đến Đài Bắc vì những người đồng tổ chức của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh gần đây đã cố tình gây khó khăn cho cái việc cung cấp phòng học và ký túc xá. Cô cho biết, ví dụ Đại học Bắc Kinh không có ý định là cung cấp cho các sinh viên nước ngoài ký túc xá riêng mà phân bổ họ đến hai cái ký túc xá với các điều kiện khác nhau hoặc là để sinh viên cùng sống trong khách sạn. Cô Jennifer Lu cho biết, những cái sinh viên tham gia học viện Harvard Bắc Kinh thường sẽ tổ chức những cái bữa tiệc nhỏ vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7. Người sẽ cùng nhau ăn pizza và hát quốc ca của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh đã cấm giáo viên và sinh viên của Đại học Harvard kể từ ờ, được tổ chức hội họp và chủ đề của liên quan đến ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ và cấm họ không được phép ca hát hay là ăn trong cái ngày này thì theo cô Jennifer Phạm Blue uh, ờ, Jennifer Blue thì cô cho biết rằng với cái lý do khiến cho cái đại học ngôn ngữ Bắc Kinh trở nên thiếu thân thiện như vậy nó có liên quan đến sự thay đổi của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các thể chế ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cũng đã ngay lập tức uh, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cũng đã ngay lập tức phản pháo lại cái thông báo là qua tài khoản chính thức của WeChat mà trường cho rằng nhận xét của cô Lu hoàn toàn không phù hợp với cái sự thật và nhấn mạnh rằng họ đang xác minh thương lượng với Hoa Kỳ liên quan đến sự việc uh, sự kiện là học thuật này ông Mã Hiểu Quang người phát ngôn của văn phòng các vấn đề của Đài Loan Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đây là một dự án trao đổi bình thường giữa các trường với nhau và chỉ có một dự án hợp tác không thể thực hiện được nó không phải là điều gì quá to tát khiến cho chúng ta phải kinh ngạc và thổi phồng lên như vậy thì bà Thái Nhã Huân một cái giám đốc khoa tiếng Trung của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan trong một cái cuộc phỏng vấn với ờ, Đài tiếng nói của Hoa Kỳ thì ờ, nói rằng mối quan hệ ngoại giao Trung Mỹ đã ảnh hưởng đến cái việc giảng dạy tiếng Trung và trao đổi học thuật giữa hai nước từ cái việc Hoa Kỳ liên tục đóng cửa các viện khổng tử Ờ, thì chúng ta có thể nhìn ra được đầu mối bà tin rằng việc chuyển cái chương trình đào tạo tiếng Trung mùa hè của Đại học Harvard từ Bắc Kinh sang Đài Bắc thì không phải là một trường hợp khẩn cấp đơn thuần mà nó có thể được coi như là cái sự kiện tiếp theo sau khi các viện khổng tử bị đóng cửa. Vào tháng 8 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt cái trung tâm viện khổng tử của Hoa Kỳ chuyên quản lý hoạt động kinh doanh của các viện khổng tử ở Hoa Kỳ là văn phòng gián điệp của nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo, thậm chí còn gọi cái viện khổng tử là cái vỏ là vỏ là, là cái vỏ ngoài của một cái tổ chức văn hóa và ngôn ngữ nhưng mà bản chất là một cái công cụ được đảng cộng sản trung quốc tài trợ để thiết lập ảnh hưởng toàn cầu và công việc tuyên truyền của Đại cộng sản trung quốc theo thống kê kể từ Hiệp hội Học giả Toàn quốc của nước Mỹ, vào tháng 4 năm 2017 thì có 103 viện khổng tử trên khắp Hoa Kỳ, nhưng mà tính đến tháng 7 năm 2021 chỉ còn lại 41 viện khổng tử ở Hoa Kỳ và chính trong số đó đã được lên kế hoạch là sẽ đóng cửa. Bà Thái Nhã Huân chỉ ra rằng Đài Loan và Hoa Kỳ đã ký cái sáng kiến giáo dục Đài Loan Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái, nêu bật cái vai trò quan trọng của Đài Loan trong việc giảng dạy tiếng Hoa và nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Đài Loan trong lĩnh vực này. Bà nói rằng, với sự hỗ trợ của tầng diện trước quốc gia, Bộ Giáo dục của Đài Loan càng sẵn sàng trợ cấp cái kinh phí để mà tạo cái điều kiện hợp tác giữa 10 cái trường đại học ở Đài Loan và 21 cái trường đại học ở Hoa Kỳ. Bộ Giáo dục của Đài Loan sẽ cung cấp cho sinh viên nước ngoài đến Đài Loan học tiếng Trung và tuyển chọn giáo viên tiếng Trung từ Đài Loan đến giảng dạy ở nước ngoài. Sự ra đời của Học viện Harvard Đài Bắc là một sản phẩm của kế hoạch này trong tương lai các chương trình trao đổi đại học giữa Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ lần lượt được bổ sung. Bà Thái cho biết, việc thay đổi từ cái học viện Harvard Bắc Kinh à, học viện trở thành cái học viện Đài Bắc chính là giống như là một điểm mấu chốt vậy đó chính là nếu các trường đại học ờ, ở Đài Loan hợp tác với trường đại học ở Hoa Kỳ thì dần dần chúng ta ở Đài Loan sẽ thấy nhiều sinh viên từ các trường nổi tiếng của Mỹ đến Đài Loan và không phải chỉ với Hoa Kỳ các trường đại học của Đài Loan cũng sẽ hợp tác với Canada và Vương quốc Anh ông Châu Tư Hoa đồng chủ trì cái văn phòng dự án tiếng Trung toàn cầu của Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân Quốc và là giám đốc cái trung tâm tiếng Trung của Đại học Đam Giang tiết lộ rằng khoảng 5 đến 6 năm trước các lớp học tiếng Trung của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã chuyển đổi uh, Hoa Kỳ đã chuyển đổi chuyển dời cái đến Đài Loan để mà học tập xét về cái tỷ lệ tuy không quá nhiều nhưng cái điều này có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu hiểu cái cách phân tán rủi ro thông qua cái việc thay đổi địa điểm cho các khóa học. Ông Châu nói với đài VOA rằng cơn sốt của Trung Quốc bắt đầu từ 10 năm trước. Nhiều trường đại học ở Mỹ bắt đầu thành lập khoa Hán học hoặc là xây dựng các khóa học tiếng Trung. Thời điểm đó có rất nhiều để sinh viên tranh nhau mà học. Tuy nhiên, kể từ khi mối quan hệ Mỹ-Trung có chiều hướng xấu đi, kéo theo cái tình hình tuyển sinh cũng đã không mấy khả quan nữa. Ông chỉ ra rằng sinh viên ở Hoa Kỳ nói chung Học tiếng Trung Quốc là bởi cân nhắc các vấn đề thị trường, nhưng khi Mỹ có dấu hiệu tách khỏi Trung Quốc hoặc thậm chí là tìm cách chặn đứng chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều đó đương nhiên sẽ làm giảm mức độ sẵn sàng học tiếng Trung của người dân. Tuy nhiên, ông Châu chỉ ra rằng cái góc độ an ninh quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ cần phải học cái tiếng Trung để mà hiểu rõ được đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, nhu cầu về nhân tài tiếng Trung ngược lại càng lớn hơn và cấp thiết hơn tuy nhiên nếu cái việc giao lưu giữa các Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp trở ngại thì nếu người Mỹ muốn học tiếng Trung thì Đài Loan sẽ trở thành nơi học tốt nhất ông Châu Tương Hoa cho rằng dù là ký kết sáng kiến giáo dục của Đài Loan Hoa Kỳ hay là sự thay đổi của Học viện Harvard của Bắc Kinh thì cả hai đều là một loạt kết quả của cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chừng nào cái xu hướng đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn không thay đổi thì sẽ càng nhiều cái trường học của Mỹ võng theo cái cách làm của Harvard mà tìm kiếm cái sự hợp tác từ Đài Loan. Ưu thế về tự do học thuật, Đài Loan nhiệt liệt chào đón Harvard. So với cái nỗ lực hạn chế của Bắc Kinh trong cái việc cắt đứt mối liên hệ giữa giáo dục và chính trị Đài Loan lại mở rộng cái vòng tay nồng nhiệt chào đón Harvard và dơ cao cái ngọn cờ tự do học thuật. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An, nói rằng hệ thống dân chủ và tự do của Đài Loan là sự phát triển mạnh mẽ của xã hội đa nguyên sẽ tạo cho điều kiện cho các sinh viên trẻ người Mỹ sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đài Loan cũng như là cộng đồng người Hoa trên thế giới. Bà Âu nói rằng chỉ trong các môi trường tự do không có sự kiểm duyệt các sinh viên mới có thể thu được thành quả học tập tốt nhất các quan chức của đại học quốc gia đài loan bày tỏ cái sự hy vọng rằng trong cái bầu không khí học thuật tự do của đại học quốc gia đài loan họ sẽ đặt cái nền tảng tiếng trung vững chắc cho các sinh viên của harvard vốn là những người xuất sắc đồng thời thông qua các hoạt động tương tác ngoại khóa với sinh viên đài loan cũng sẽ nâng cao cái tầm nhìn quốc tế cho sinh viên Đài Loan. Bà Marcus Lewis, giáo sư trường Đại học Luật thuộc Đại học Seton Hall, Hoa Kỳ, giải thích trong có một cuộc phỏng vấn với cái đài tiếng nói của Hoa Kỳ rằng khi mà việc duy trì tự do học thuật ở Trung Quốc ngày càng trở nên khó khăn, nó đã làm nổi bật những cái lợi thế của Đài Loan. Bà dư bà dự đoán rằng nếu mà cái thái độ chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thay đổi xu hướng chuyển các khóa học tiếng Trung sang Đại Bắc vẫn sẽ tiếp tục và Đại học Harvard sẽ không phải là ngôi trường cuối cùng để mà đưa ra quyết định này. Bà Levitt từng sống ở Trung Quốc 4 năm. Trong những năm 1990, hiện bà là một học giả thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Trung ương của Đài Loan. Bà nói rằng, chính vì tôi đã sống ở cả hai nơi nên tôi nhận ra Đài Loan và Trung Quốc khác nhau như thế nào. Là một người theo dõi nhân quyền tôi biết ơn vì Đài Loan có quyền công dân và chính trị mạnh mẽ. Ở Đài Loan, chúng ta sẽ có thể dễ dàng bắt gặp các cuộc biểu tình. Tự do là một giá trị mà tôi rất là trân trọng. Thật không may, người dân ở Trung Quốc ngày nay lại không thể tận hưởng được nó. Bà Thái Nhã Huân, giám đốc các khoa tiếng Trung của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan cho biết, Đài Loan là một xã hội tự do và rất là dễ dàng để có được tất cả các loại thông tin. Tuy chỉ là khóa học ngoại ngữ trong thời gian ngắn nhưng một khi cái sinh viên nước ngoài đến Đài Loan họ sẽ dần cảm nhận được cái lối tư duy của người dân Đài Loan bà tin rằng với tư cách là một nhà giáo dục chỉ cần có thể bảo vệ cái mảnh đất tự do màu mỡ này những cái gốc rễ đã bị đốn hạ hôm nay sẽ phát triển mạnh mẽ vào một ngày không xa mang lại những cái thành quả không ngờ cho đất nước Đài Loan. Bà Thái nói, nếu có trường đại học hơn nếu có nhiều trường đại học hơn ở Đài Loan thực hiện cái loại hình kết nối này có thể chỉ trong 5 hoặc là 10 năm tới nó sẽ có sự thay đổi bởi vì những cái người Mỹ từng đến với Đài Loan học tập mai sau có thể trở thành một cái thành viên của nghị viện hoặc lãnh đạo của một doanh nghiệp ông Châu Tương Hoa giám đốc trung tâm ngôn ngữ của Hoa ngữ Đại học Đam Giang tin rằng lợi thế của Đài Loan năm ở quyền tự do tư tưởng, dân chủ và các giá trị đa nguyên khác. Chính quyền này đã tạo nên những cái chương uh, những cái tư tưởng dân chủ và cái nhìn đa nguyên. Chính chính cái điều này đã tạo nên những cái chương nhạc cuộc sống của nơi đây. Đây chính là những cái câu chuyện về Đài Loan. Ông cho rằng phía nhà chức trách không cần thiết phải nghĩ đủ cách để đặt ra cái mục tiêu cũng không cần phải quá cố gắng tô vẽ cho cái bộ mặt của Đài Loan. Chỉ cần sinh viên nước ngoài nguyện ý đến Đài Loan sinh sống, họ sẽ tự nhiên có ấn tượng tốt về Đài Loan. Và xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để à, có thể theo dõi cùng phân tích cho bình luận của mình uh, trong một cái bài viết uh, phân tích về cái vấn đề mà uh, đưa cái ngôn ngữ tiếng Trung nhưng mà không có giảng dạy ở Bắc Kinh mà sẽ được chuyển À, sang cái đất nước Đài Bắc trong à, cái thành phố Đài Bắc một trong những cái thành phố thuộc Đài Loan và các bạn biết đó một điều rất là khác biệt mà rất là nhiều người dân Trung Quốc mong muốn đó chính là sự tự do sự tự do ngôn luận và cũng có thể đại biểu tình và nói lên tiếng nói của mình khi mà họ được sống ở Đài Loan còn trong khi đó những cái người sống những cái người dân mà sinh sống tại uh, Trung Quốc họ không được phép làm điều đó bởi vì đó là cái điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức là cấm kỵ và thẳng thắn ra tay để mà đàn áp và chính trị thì đó là cái sự khác biệt mà những chuyên gia nghiên cứu về giáo dục những người chuyên gia nghiên cứu về cái ờ, nhân quyền người ta đưa ra nhận định như vậy chỉ cần trong 5 năm hoặc 10 năm tới nữa sự phát triển về cái nền giáo dục của Đài Loan cũng như là sự cộng hưởng qua lại giữa Đài Loan và Hoa Kỳ nó sẽ phát triển lên một cái bậc hoặc là một cái tầm cao mới lớn hơn nữa và trong khi đó Trung Quốc đang ra sức hạn chế những điều này bằng cách là um, họ hạn chế những cái vấn đề là không cho phép hát những cái bài hát như là quốc ca Hoa Kỳ vào cái ngày độc lập của Hoa Kỳ à, thường là những cái ngày đó những cái sinh viên nước ngoài và đặc biệt là sinh viên tại Trung Quốc học tại Hoa Kỳ mà học tại cái trường uh, ngôn ngữ tiếng Trung uh, trong cái trường mà khổng khổng tử khổng tử được đặt tại Hoa Kỳ thì họ thường là sinh hoạt với nhau và những cái ngày lễ là hát cái bài quốc ca Hoa Kỳ rồi bắt đầu là họ ăn uống với nhau đó. nhưng mà đây cái khi mà cái người mà làm về giáo dục á, dạy tiếng Trung uh, của Trung Quốc đặt cái chi nhánh tại Hoa Kỳ họ không cho phép làm điều đó thì cái này nó nói lên cái vấn đề là tự do nhân quyền nó bị xâm phạm rồi và những cái sinh viên thậm chí là những người làm về giáo dục người ta không thích điều này và người ta đang tìm cách để đưa cái mô hình giảng dạy tiếng Trung sang Đài Bắc chứ không còn ở Trung Quốc nữa quý vị ha trong vòng vài năm nữa thôi thì các bạn sẽ thấy được cái sự phát triển của nó và người ta nhận định rất là nhiều rằng những sinh viên ở nước ngoài khi đến sống ở Đài Đài Loan à, và các thành phố đài Bắc người ta sẽ thì sinh viên đó sẽ biết được cái sự khác biệt rất là rõ khi mà họ họ học đồng thời là tiếng Trung nhưng học ở Đài Loan thì cái tư tưởng nó khác học ở ờ, một cái trường khổng tử tại Trung Quốc thì nó khác ha bởi vì thời ông Donald Trump á, thì ông rất quyết liệt trong cái vấn đề mà văn hóa Trung Quốc nó lan tràn vào trong cái tư tưởng người dân tại uh, Hoa Kỳ và có rất là nhiều cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ khi mà các viện khổng tử này bắt đầu là họ thể hiện hay là họ biểu hiện ra những cái điều không hay ho khi mà đưa cái nền giáo dục của văn hóa Trung Quốc vào người Mỹ và đó là những điều mà những người làm việc chính trị và kể cả nhân quyền người ta phát hiện ra và người ta không đồng ý đối với à, cái vấn đề mà họ muốn mở rộng những cái viện khổng tử và bây giờ thời gian trước khi mà Donald Trump còn tại vị họ đã đóng rất nhiều đóng cửa rất là nhiều cái trường à, khổng tử rồi đó, họ dạy tiếng Trung và văn hóa tiếng Trung và nhằm mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó là tuyên truyền tuyên truyền cái văn hóa của người Trung Quốc tuyên truyền đúng ra là tuyên truyền cái văn hóa đảng cộng sản Trung Quốc đến với người Mỹ để làm chi để cho nó họ hòa nhập và quen cái luôn nhưng mà cái ý đồ này của đảng cộng sản Trung Quốc không thực hiện được khi mà Donald Trump còn tại vị và ngày hôm nay mà ngay thời điểm này thì à, Joe Biden à, đã lên chức rồi nhưng cái việc này họ vẫn duy trì phải giữ cái đó bởi vì người ta nhiều người người ta đã nhận ra rằng là cái điều xấu xa bên trong của đảng cộng sản Trung Quốc nó rất là bu mô và rất là nhiều ý đồ ha quý vị ha thì qua ngày hôm nay à, chúng ta phân tích và bình luận về cái vấn đề ngôn ngữ tiếng Trung được giảng dạy tại Đài Bắc và không còn được giảng dạy tại Trung Quốc nữa với hy vọng rất là nhiều về à, sự thay đổi lớn trong ngành giáo dục và sự trao đổi giao thương uh, giữa cái Hoa Kỳ và uh, Đài Loan và dường như là Đài Loan mọi người trên thế giới cho đến ngày hôm nay công nhận rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập rồi nhưng mà Trung Quốc không công nhận điều đó bởi vì Trung Quốc không thích điều đó Trung Quốc muốn trở thành Đài Loan luôn luôn là một quốc gia là một đất nước mà phải thuộc về Trung Quốc quý vị nha xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem cái buổi phân tích bình luận này xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một video tiếp theo các bạn hãy giúp mình phát triển kênh bằng cách hãy nhấn vào nút đăng ký nút share à, và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái bản tin à, mới nhất từ cái kênh tài lá city house channel này xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều